thằng chủ shop nó có chuyên môn nó còn nó giải thích cho người ta nó hùng biện nó thuyết phục rồi kia nhìn nó sang hẳn luôn chứ bây giờ anh chán lắm cái cảnh mấy thằng khỉ kia nó bán cái hũ súp tới tay khách hàng nó quăng vô mặt khách hàng cái bọc cái bột mày uống đi con uống vô tăng cân khách hàng biết cái khỉ gì đâu khách hàng nhắn tin anh Duy Nguyễn ơi em hộ hâm mộ anh Duy Nguyễn lắm em mới mua hũ súp này em biết xài mẹ em biết xài kỳ với ba hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng TVT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Được quá em em hen Chào mừng các em đến với một ngày tập gym buồn bã khi mà lệnh cách ly nó vẫn còn cái này không phải dùng chữ cách ly ta cái này á, kêu là cái gì mấy em kêu là tạm ngưng hoạt động kinh doanh là phòng gym còn mình anh tập thôi buồn lắm mấy em kinh tế đi xuống rồi mấy em nhưng mà không gì đó mà chúng ta quên đi nhiệm vụ nhiệm vụ là gì bảo kê đàn em thân yêu bảo kê hệ thống mạng lưới đại lý thương hiệu phủ sóng toàn quốc BBT nâng tầm con người Việt Nam triết lý mới nha slogan nha BBT nâng tầm con người Việt Nam và ngày hôm nay anh đứng nơi đây anh kể về một cái câu chuyện cách đây hơn một tháng đó cơ duyên nào để hợp tác với BBT cơ duyên nào để hợp tác với Duy Nguyễn không có công thức nữa bạn đang ngồi livestream ngon làm thằng cu cái hỏi anh ơi anh ơi em fan anh nè mà bây giờ máu em chưa tới 300 triệu em có hai ít là được không anh <laughs> cái năm mày fan tao hả được mấy chục triệu đó anh bù mấy chục triệu đó anh bù đó là câu chuyện của con lê Viết quang câu chuyện của cố đô súp câu chuyện của cô đô súp và cũng là câu chuyện của cơ đô súp thấy chưa cái thương hiệu đó là anh đặt lắm em wow. anh đặt tên thương hiệu là anh à, có nhiều ý đồ lắm cái chữ này cô đô sấp là gì cố đô huế một biểu tượng của nền phong kiến việt nam cũng tương đối lẫy lừng ở xứ huế mộng mơ huế có cầu gì quên rồi ta cái cầu gì quên rồi mấy em comment trúng event nha event này ở đâu ra event này của thằng đại lý huế nó lo nha event này của thằng đại lý thuế nó lo với em event gì chắc chắn là có event gì mà em nhắn tin riêng cho thằng đại lý ở Huế nha tại vì nó cover cái mảnh đất này nó độc quyền ở Huế với một cái số vốn chưa tới 300 triệu wow. điều này nói lên cái gì nhất quan hệ mà nhì mới tới tiền tệ nha mấy tại nó có quan hệ với anh Duy Nguyễn nó là fan của anh Duy Nguyễn đó nó tập sim bao nhiêu năm bao nhiêu tháng nó là cái gì đó vô trong bài viết của công ty BBT về nó bài viết gì gì đó chàng dược sĩ dám từ bỏ ước mơ gì đó không biết nha cái chữ cô đô tại sao đặt chữ cô đô suy nghĩ dữ lắm mày mới đầu tính đặt gì biết không kinh súp kinh là vua nhưng mà giờ kinh súp nó thường quá nó khó giải nghĩa lắm mà cái tật của anh á anh làm thương hiệu là phải có gì đó nó bay bổng nó mang tính chất thơ chút nên anh đặt chữ là cô đô cô đô đọc ra là cố đô mấy em còn dân mới là cơ đô cơ đô khác cô đô khác cô tô cô tô thành của phạm lãi tây thi nhớ chưa rồi mai đây hùng binh phạm lãi tràn vào cô tô sắc gì gì thích xác ngô hoàng chèn cái đó vô luôn không có nói tao xạo chèn vô kiều anh lê tính nha yeah kiều quanh lê tính mà nên tao thích cái chơi chữ cô đô nên tên cô đô từ đó mà ra vậy thì chọn màu cho cô đô chọn màu gì chọn màu gì phải là màu tím mộng mơ nha mấy em phải là màu tím mộng mơ của xứ huế phải là màu tím của sông hương bến ngự wow. phải là màu tím của quang linh ủa quang linh có liên quan gì tới này không ta tao em suy nghĩ coi có không có không có không Mọi người có liên quan gì không? Chẹt vô Trời ơi <laughs> Mình làm vlog phải chẹt vô Đó Thôi bây giờ nói tiếp Cái biểu tượng logo này mấy em thấy gì đặc, đặc biệt lạ không? Nói chung á là cái Khi mà làm logo cho thằng cô đô này nè Là anh làm logo dựa trên trường phái cơ bắp Logo của của của, của hệ thống đại lý thương hiệu của anh là nó là gì nó là chất xám của anh nó là thời gian suy nghĩ của anh nói chung là nó cũng phải nó cũng tốn rất là nhiều tâm huyết của anh nên không nên, nên mà giờ anh làm logo cho nó mà không làm vlog cho nó nó uổng công anh quá vậy thôi đó em thấy không trên logo nó có những màu căn bản sau đây thứ nhất màu tím không thể bỏ nói tới huế là phải nói tới màu tím phải nói tới màu tím mộng mơ màu tím của xứ huế lúc đầu tính quốc nhọn gái rồi tính quất nhọn gái rồi <laughs> lúc đầu tính quốc tới nhọn gái mà tướng công công công công, như nè đội cái nón lá đồ vô con gái huế nhưng mà thôi ngành gym á mình làm con gái huế thì nó yếu quá nhìn nó bay bổng quá nhìn nó không có đúng thực tế nên là mới chọn là cô đô là những gì đền đài wow. là những gì lăng tẩm là cung điện hoàng gia wow. vậy cái câu slogan là gì sức đẳng cấp hoàng gia không nói nhiều hoàng gia đồ vua chơi đồ vua chơi tụi mày cấm ăn à. ý nó là cái gì thông điệp là gì thằng cô đô nè nó sẽ phân phối những cái hàng hóa mang đẳng cấp hoàng gia phân phối dịch vụ phải đẳng cấp hoàng gia luôn đó dịch vụ cung đình cung đình cung đình anh cố cái rắn anh gói cái hồn huế nó vào cái logo anh gói cái hồn huế nó vào cái slogan đẳng cấp hoàng gia đó thấy không cái nóc nhà cái nóc nhà nhìn cái logo đi thấy cái nóc không cái đó là cái nóc thành đó bà cái nóc thành đó đúng không cái nóc thành hay là cái gì là biểu tượng của ngày xưa biểu tượng ngày xưa mà nó gói trọn trong ngày hôm nay nhắc tới huế ngày xưa là gì một vùng đất u buồn một vùng đất buồn bã nền kinh tế chả gì hot hết kinh tế huế cái gì đâu hot không có gì hot hết kinh tế huế chỉ là du lịch thôi mà du lịch là du lịch gì đền đài lăng tẩm vua minh mạng trời ơi trời triều nguyễn ngày xưa trời ơi trời nó buồn muốn chết anh đi huế anh biết vậy thôi anh không bao giờ mà anh đi đền đài đâu chán lắm anh tuổi trẻ anh phải sôi nổi anh phải đi tới những nơi mà nó hiện đại nó modern nó còn kia huế buồn lắm chứ thì cái huế buồn mà thằng này dám bán súp chỗ này hơi căng mấy em đúng không vậy là anh thích thằng này có tập đó đó anh thích cái thằng à, chủ shop ở cái chỗ là nó là nó thuộc dạng nó là thế hệ trẻ nó đại diện cho những cái khát khao những cái hoài bão những cái tham vọng đổi đời những cái chinh phục ước mơ đúng không bây giờ huế trời ơi nhắc tới huế huế mộng mơ huế này huế gì huế huế buồn huế thương huế này huế kia nhưng mà cái em là lê dứt quang này nè em là tập gym lâu rồi đúng không em dám kết hợp cái mô hình của của cái cái cổ kính ngày xưa với cái hiện đại ngày nay với cái trào lưu zimmer với cái sức khỏe thể hình sức khỏe đẳng cấp cho tương lai cái đó là cái em thích đó nên cái logo của thằng cô đô huế là cái logo mà anh đầu tiên anh làm cho hệ thống đại lý thương hiệu nó kết hợp giữa màu tím thủy chung mốt con này phản bội anh anh dứt nó liền mốt con này phản bội anh anh dứt nó liền à, màu tím nó ra ngoài cái việc mà mộng mơ của huế nó còn thèm cái sự thủy chung cái sự son sắc cái sự kiên định với triết lý lập trường và những mối quan hệ mình đã dày công tạo dựng khát nước cũng ngồi clip các em thấy nói chuyện có hồn không có hồn ra phát à! ao liếp cái bình màu gì bình màu tím trời đất ơi anh làm vlog cho thằng huế anh đầu tư không mấy em bình màu gì đó bình màu tím màu tím cái nắp màu gì nắp màu trắng cái logo huế màu gì coi lại mà mà ở thằng cô đô huế này nè thằng đại lý huế nè độc quyền nha độc quyền bây giờ huế là anh không nhận nữa mấy em không nhận nữa muốn gì muốn liên hệ này đi wow tại vì cái gì một cái đại lý thương hiệu là một cái sự quỹ thác của công ty bbt về một cái vùng đất đó thông qua một người chủ shop đó là lý quang thì bây giờ mấy em muốn kinh doanh phân phối những cái mặt hàng hay những cái dịch vụ gì của công ty bbt tại huế thì tụi em phải liên hệ lê viết quang đúng không tức là lê viết quang sẽ làm việc với em mà nhưng mà chính sách là bbt kiểm soát để cho lê viết quang nó có nó có một cái gì đó nó gọi là nó phù hợp với những tiêu chuẩn quy trình của công ty đó mà ở em lê dưới khoan có một cái em rất thích là em đó kết hợp mô hình giữa gym và súp và nhà thuốc wow. đó là cái mô hình mà anh thấy ở những nước ờ, ngoài á nó hay làm nó cái mô hình đó là là em huế rồi đi tiên phong đó mấy em nó rất là hay đúng không nó mang thực phẩm bổ sung đến tay người tiêu dùng một cách nó phổ quát hơn nó rộng lớn hơn còn bây giờ anh thấy ở việt nam có một điều rất là buồn điều rất là buồn mẹ nó mua súp mà tối ngày nó ship không mà ba viết cái y nhân nhỏ bánh canh xưa hủ tiếu xưa cơm tấm xưa gì gì đó một cái hũ súp người ta bao nhiêu triệu tô bánh canh bao nhiêu ngàn đi ship không chán lắm bởi vì cái mô hình mà anh thúc đẩy là bây giờ là gì một cái shop một cái showroom đó một cái showroom một cái bản hiệu về thực phẩm bổ sung nó phải hoành tráng nó phải đẹp đẽ nơi địa phương các bạn để cho người dân bình thường họ đến những cái shop đó họ trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp họ tiếp cận những cái hũ súp và đọc cái label thành phần của nutrition lên đó thằng chủ shop nó có chuyên môn nó còn nó giải thích cho người ta nó hùng biện nó thuyết phục đào kia nhìn nó sang hẳn đi chứ bây giờ anh chán lắm cái cảnh mấy thằng khỉ kia nó bán cái hũ súp tới tay khách hàng nó quăng vô mặt khách hàng cái bóp cái bóp mày uống đi con uống vô tăng cân khách hàng biết cái khỉ gì đâu khách hàng nhắn tin anh với Nguyễn ơi em họ hâm mộ anh với Nguyễn lắm em mới mua hũ súp này em biết xài mày không biết xài cái kỳ vậy ba ba mua súp ba mới xài ba mới đi ba mới mua nữa thì cái thằng bán đâu lôi đầu nó ra tát một tay liền mày bán hũ súp cho tao mà chỉ tao xài bán hàng kiểu gì đúng không súp là tinh hoa của nhân loại tinh hoa của thể hình tinh hoa của thực phẩm còn thua bó rau thua con cá nữa đúng không ít ra cái bà bán cá đó là người ta còn mần con cá sẵn kìa người ta về người ta chỉ kho chỉ ướp rồi họ các kiểu kìa ăn không ngon còn mang này bán vốn có hú súp gì kỳ vậy đó là mô hình nó rất là chán anh rất là chán bởi vậy mới phát triển cái hệ thống đại lý thương hiệu nó khẳng định được cái chất lượng dịch vụ nó và dạ, em lê viết quang là cái người đại diện tiên phong ở huế phải làm tốt cái việc này ở việt nam mình á dịch vụ nó còn rất là kém ở sài gòn đỡ nha nhưng mà mấy tỉnh khác thôi bê bết bê bết chán lắm nó không là dịch vụ nữa mấy em nó, nó đại lý thương hiệu là nó làm gì nó nó cải thiện cái cái dịch vụ và nó nâng tầm cái hũ súp lên mà không riêng về súp nó còn nhiều cái mảng khác về gym về quần về áo về trang phục này nọ kia đúng không về máy tập đồ này kia rất là nhiều cái bởi vậy trong cái quá trình làm để thương hiệu nó là gì nó là ước mơ nó là khát vọng nó là hoài bão nó là, nó là cơ hội cơ hội cho tất cả những bạn trẻ tập gym để làm gì tập gym về đi quay tay à tập gym làm gì làm bt tập gym làm gì không ai nó nghĩ tới chuyện kinh doanh hết trơn ta kinh doanh gì giờ có nhiều cái kinh doanh lắm kinh doanh vòng gym thì vốn nó lớn kinh doanh sức vốn nó nhỏ hơn dễ ăn hơn dịch vụ nó nhẹ đầu hơn đó là lý do phải mệt quá mẹ hết mẹ clip rồi cái này chắc làm hậu trường quá thầy hết mệt quá Xin chào các bạn thực sự khi được trở thành một thành viên trong hệ thống phân phối của BBT trên toàn quốc thì đó là một điều cực kỳ vinh dự đối với bản thân mình còn một điều mà mình rất tự hào đó là trong suốt hơn 3 năm biết đến và sử dụng những sản phẩm được phẩm bổ sung thì mình chỉ tin tưởng sử dụng những sản phẩm của BBT mà thôi Và bây giờ trên cương vị là một nhà phân phối của BBT tại thành Huế thì định hướng tương lai phát triển của cô Đức Xúc đó là sẽ mang tất cả những sản phẩm của BBT đến với mọi đối tượng bởi vì sao? bởi vì thực phẩm bổ sung là dinh dưỡng và dinh dưỡng thì cần cho tất cả mọi người chứ không chỉ đến những người tập gym cho nên cũng rất mong các bạn sẽ ủng hộ và đồng hành cùng với cô Đức Xúc cũng như là BBT trong những quãng đường sắp tới xin chân thành cảm ơn lý quan này em em là nó có mặt nó la liếm trong tất cả những diễn đàn anh livestream đó nó la liếm kinh khủng lắm bởi vậy á khi mà các bạn coi cái livestream của Duy Nguyễn á xem chừng ra là nó không có lợi ích đúng không nhiều khi giải trí giải stress thôi đam trẩu thôi nhưng mà đôi khi á nó tạo ra một cái sự cơ hội nó tạo ra sự gắn kết trong vấn đề vấn đề làm ăn vấn đề kinh doanh nên cái việc thằng lê viết quang để nó nó nó nó nói chuyện với anh á anh gật đầu liền à anh gật đầu nhanh lắm chứ còn mấy anh đại lý sọc dưa tao lóc mười mấy đứa rồi tao thiệt luôn nó vô nó sọc dưa ghét kinh khủng luôn mấy em anh ghét lắm đừng tưởng đại lý tao lóc nha lóc như thường chứ không phải không lóc đâu Nó nhưng mà cái em lê viết quang này á là trong quá trình coi livestream em đó rất là đàng hoàng em đó nói chuyện biết trên biết dưới biết người biết ta không có trẩu tre không có trôn ẩu đó nên anh có ấn tượng tốt nên khi mà em nó đề cập cái vấn đề làm ăn với anh cũng hiểu được cái mô hình của em đó em đã từng làm nhà thuốc rồi anh gật đầu cái bụp và tiền bạc chuyện nhỏ mày thật sự đó, quan trọng có làm được hay không anh không bao giờ anh giao một cái địa phương cho một tướng hoàng hết anh nói thiệt đúng không nên cứ em đừng có tưởng là ở ờ, đời này thôi giống như nguyễn đang tới đời lý kiều ba vô ăn đi không có dễ đâu ba ví dụ như cái địa phương đó phải có người nào đó anh cảm thấy anh tin tưởng nó có khát vọng nó có làm được này nào kia đúng không mình tuyển về làm đại lý khu vực của mình để phát triển cái địa phương đó đúng không để nhân danh bbt truyền đạt đến khách hàng tại vì các bạn là gì khách hàng là khách hàng thông qua bbt biết bbt biết duy nguyễn này nọ kia rồi các bạn mở cái đại lý ra rồi khách hàng chạy về ủng hộ các bạn này nọ kia phát triển kinh tế địa phương phát triển kinh tế địa phương làm giàu ngân sách nhà nước cái đó là cái mục tiêu chính đó cái mục tiêu chính còn mà vô hả hội đại lý mà livestream đủ đam điếc cười chém gió này nọ kia kiểu không được đâu thì anh nói cái vấn đề này kha anh khẳng định anh không phải anh bia cho thằng đó <laughs> rõ ràng nhau như vậy anh không phải là bia cho cái chương trình livestream của anh mà cái vấn đề của nó là cái gì anh nói là thằng chủ shop này nó chơi được nó thông qua những cái thời gian mà anh tiếp xúc với nó đúng không anh đứng đây nói nó chơi được nó chơi được thì các em mua hàng của nó các em ok đã sờ kết thúc hay thì xe và like đi ba cười gì đăng ký chưa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 một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên